Vâng, xin chào tất cả các bác Đến với cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em Em xin giới thiệu đến với các bác bộ đồ chơi Tài Xỉu Đó chính là cái bộ đồ chơi nắp camera wifi Giúp cho các bác khi đi chơi Tài Xỉu bịp Đi đánh Tài Xỉu bịp tại các sòng giới Các bác sẽ nắm chắc phần thắng ở trong tay Tại sao em dám khẳng định nắm chắc phần thắng trong tay Bởi vì nó Khi mà mình đã sử dụng cái bộ đồ chơi nắp camera wifi này Các bác đã nhìn thấy hết được hột bên trong rồi Thì không có lý do gì để mình thua được hết Đúng không ạ? và sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi nắp camera wifi tài xỉu này đây khi vào sòng sới chơi các chỉ cần mang này cho mình cái nắp này vào thôi này đó chén vào hột chơi chén hột nào cũng được các bác nhá và kết nối như thế nào khi mình đi chơi mình chỉ cần có wifi thôi thì người ngồi ở đâu cũng có thể nhìn thấy để mà báo được cho các bác ở trong sòng được chỉ cần là chỗ đây có wifi có 3G các bác nhá bây giờ em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng này để cho các bác thấy được độ hiệu quả cái bộ đồ chơi này đây em sẽ kết nối 3G này đó. Các nhìn này Nhìn rõ không ạ 622 10 nước có nhìn rõ không? À 522 quên mất 33 Bão Tam 9 Đó này tứ nhất nhất sáu nước xỉu đây chuẩn chưa ạ này năm bốn hai này năm bốn hai sáu năm hai đây các bạn nhìn rõ này đó sáu năm hai hai hai nhất hai hai nhất được chưa ạ Vâng. Các thấy sao ạ? Độ hiệu quả của nó, cái độ chính xác của nó thì là 100% rồi. Đúng không ạ? Và đây, đây là cái cục kết nối wi-fi. Khi các bác mua nó sẽ đi kèm với cả một bộ của nó là điện thoại cảm ứng và cái cục kết nối wi-fi này. Bệ sạc nắp có nhìn này, nắp rất đẹp luôn. Và em bao cho các bác test nước thoải mái nha nắp thì đĩa thì bây giờ sạc thì bây giờ mình dùng cái sạc bệ từ này rồi chứ không phải sạc kim như ngày trước nữa